còn nếu mà thật sự anh em muốn đồng hành cùng kiếm cơm gạo với nhóm thì cứ ờ, liên hệ qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng. Anh em cứ ờ, trực tiếp liên hệ với mình, mình sẽ thêm ờ, tất cả anh em vào nhóm để nhận được những mã kèo chuẩn hơn trước giờ bóng lăn. Vì trên YouTube ấy thì mình chỉ lên trước cho anh em để anh em tham khảo thôi. Vì lúc đó thì mình chưa có nắm được những cái thông tin cũng như là tình hình lực lượng chính thức sẽ như thế nào. Còn trước giờ bóng lăn 30 phút đến 1 tiếng khi mà có đội hình à, chính thức và chơi với sơ đồ ra sao thì uh, lúc đó mình nắm bắt được tình hình và sẽ soi thật kỹ để gửi kèo lên nhóm cho anh em theo đấy và thêm một việc nữa là mình sẽ trực tiếp uh, hướng dẫn cũng như chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất để anh em uh, có thể tự do chơi và ra vào các mã kèo bạn em thích à, anh em thấy mình uh, nói đúng không anh em không cần phải chơi báo ngoài qua đầu qua cò làm gì hết à, vừa bị mất like này mất phí trung gian mà còn gặp nhiều cái vấn đề phức tạp khác nữa thà anh em tự cầm trang chơi muốn làm gì làm ăn thua cũng chẳng ai biết và cũng ờ, không phiền tới ai hết thì ok mình cũng ờ, chỉ muốn nói đôi lời với anh em vậy thôi giờ thì quay lại với video này à, mình sẽ nhận định sơ kèo cho anh em cuộc chạm trán tại vòng 25 ngoại hạng Anh giữa Fulham và Wolverhampton thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 3 giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai hiện tại thì Fulham có được 38 điểm xếp ở vị trí thứ sáu sau 24 vòng đấu vừa qua à, tại giải đấu ngoại hạng Anh và đội bóng này à, có được 11 chiến thắng 5 trận hòa và 5 và 8 thất bại à, và anh em có thể thấy là đây là thành tích ờ, khá là tốt đối với một câu lạc bộ ờ, thuộc tầm trung như là Fulham ở thời điểm hiện tại à, và gần đây và gần đây thì cái phong độ của Fulham cũng rất là ấn tượng khi mà đội bóng này đã có được 3 trận thắng liên tiếp trước ờ, Sunderland này rồi Nottingham Forest và Brighton à, và nếu tính tổng ở 10 trận à, thi đấu gần nhất thì Fulham cũng có được tới 6 à, chiến thắng hai trận hòa và chỉ phải nhận à, hai thất bại cùng tỷ số tối thiểu 0-1 mà thôi nếu mà nhìn lên cái bảng xếp hạng hiện tại ấy thì anh em có thể thấy là Fulham hoàn toàn có cơ hội để tranh cái vé dự cúp châu Âu khi mà đội bóng này chỉ còn kém top 4 với 4 điểm cách biệt mà thôi à, và trước tiên nếu mà muốn nghĩ đến cái điều đó thì Fulham phải tập trung vào cái trận đấu đêm nay với ờ, một đối thủ khá là khó chịu đó chính là Wolverhampton. Thì hiện tại Wolver chỉ có được 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 5 thất bại ở 10 trận đấu gần nhất. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là Wolver thi đấu không phải tệ vì những cái trận thua của cái đội bóng này ấy là đều thua trước ờ, các ông lớn như là trận thua 0-1 trước MU này, rồi thua 0-3 trước Man City tại ờ, ngoại hạng Anh và thất bại 0-1 à, trước Liverpool ở cúp FA đấy và cho nên chưa thể nói lên được điều gì khi ở trận đối đầu này Wolves chỉ phải đối đầu với Fulham à, tuy hiện tại bài sói ship hạng à, kém hơn nhưng à, trình độ và và về lực lượng của hai đội cũng khá là ngang nhau không chênh lệch nhiều đâu và anh em nên nhớ một việc nữa là cách đây hai tuần Wolves cũng đã gây bất ngờ khi mà hạ Liverpool với chiến thắng 3-0 tại ngoại hạng Anh tiếp theo đó Wolves có được chiến thắng 2-1 trước uh, Southampton và mới đây thì Wolver đã mất cái chuỗi chặn ờ, chiến thắng đó sau khi phải nhận uh, thất bại 0-1 trước uh, Bournemouth thì nhìn chung những cái kết quả gần đây mà Wolver có được ấy là là tương đối tốt nha à, và điều này cũng đã giúp cho Wolver có được 23 điểm xếp ở vị trí thứ 15 và tạm thời là đã thoát khỏi được cái nhóm cầm đèn đỏ nhưng mà cái khoảng cách của đội đứng cuối bảng xếp hạng là Southampton cũng đã có đến 18 điểm rồi à, cho nên với cái vị trí đứng của Walker ở hiện tại thì không có gì là chắc chắn cả và lần này Walker chỉ phải làm khách trước Fulham à, ờ, một cái đội bóng mà Walker cũng khá là ưa thích khi mà có được 3 thắng một hòa trong 4 ờ, cuộc uh, chạm trán nhau gần nhất và trước khi đến với cái tỷ lệ kèo trận đấu này mình sẽ nói sơ qua về đội hình ra sân dự kiến của hai đội à, Fulham ra sân với sơ đồ là 4231 đội chủ nhà sẽ không có được sự phục vụ của uh, Tom Rainey à, hay là Cabano do chưa bình phục chấn thương còn trường hợp của uh, Mitrovic thì đã có dấu hiệu là hồi phục và có thể ra sân trong trận đấu đêm nay còn về đội khách uh, ờ, Wolver cũng ra sân với sơ đồ là 4231 và đội bóng này cũng sẽ thiếu vắng đến 4 cầu thủ do chấn thương và với cái tư cách là Fulham ấy là đội chủ nhà cũng như là cái vị trí đứng trên bảng xếp hạng cao hơn Wolver đến uh, 9 bậc nên nhà cái đã đưa ra cái mã kèo chấp dành cho Fulham và với cái tỷ lệ kèo hiện tại thì mình uh,